Khi đất nước mở cửa, chúng tôi mang đến dòng vốn nuôi dưỡng sự sẵn sàng. Cùng khắp nơi thắp lên những khát vọng chuyển mình. Khát vọng vượt thời đại, khát vọng vươn thế giới, khát vọng đỉnh thành công. Với hơn 30 năm là ngân hàng quốc gia hàng đầu, chúng tôi luôn sẵn sàng cùng bạn tạo nên những di sản, đối tác phát triển bền vững. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.